khám phá bí ẩn trái đất, căn phòng bí mật dưới tượng nhân sư và thế giới chưa từng tiết lộ dưới lòng đất. Khi nói đến trái đất, hẳn nhiều người cảm thấy nó thật là bí ẩn, đằng sau đó còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Điểm hình như, ba đường hầm dưới lòng đất dẫn đến những nơi bí ẩn nhất trên thế giới, trong các đường hầm bí ẩn bất ngờ xuất hiện toàn bộ lịch sử trái đất. Bí mật đằng sau tượng nhân sư Rumani là gì? Tâm trái đất có phải là lỗ đen lịch 260 ngày của người Maya cổ đại bắt nguồn từ đâu? Tại sao người ta nói rằng trái đất đang trải qua quá trình chuyển lên không gian cao? Phải làm gì để bước vào thế giới mới? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Tượng nhân sư của Ai Cập vốn rất nổi tiếng với nhiều bí ẩn xung quanh nó. Một trong số đó là kho lưu trữ dưới lòng đất dưới chân sư tử, Đại điện Amăng. Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn náo nhiệt từ bên ngoài, chính phủ Ai Cập vẫn bảo vệ nghiêm ngặt không cho phép các cuộc khai quật khảo cổ diễn ra. Vì vậy, cho tới nay Đại điện Amăng vẫn chỉ là một huyền thoại. Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết là trong công viên quốc gia Buzi đẹp như tranh vẽ ở Rumani xa xôi, cũng có một tượng nhân sư. Mặc dù không hùng vĩ như tượng nhân sư ở Ai Cập và trông giống như một tảng đá bị phong hóa tự nhiên, nhưng nó đã dần trở nên nổi tiếng. Bởi vì ở khu vực này, thường có người báo cáo về việc bị những sinh vật lạ tấn công, nhìn thấy UFO và thậm chí có người mất tích không rõ lý do. Do đó, người dân địa phương thường tin rằng có một căn cứ của người ngoài hành tinh trong núi, hoặc một nơi nào đó có liên quan đến nền văn minh dưới lòng đất chính phủ Rumani lúc đầu cũng không để ý. Mãi cho đến một ngày, Lầu Năm Góc của Mỹ tìm đến họ và cho biết rằng ảnh chụp vệ tinh cho thấy dưới phiến đá có hiện tượng dị thường. Tới lúc này chính phủ Rumani mới quan tâm tới vấn đề. Tượng nhân sư ở Rumani, Radu Sin Amar người làm việc trong cục số 0 và cố vấn của ông là Seja Brat được giao nhiệm vụ điều tra tượng nhân sư Rumania cục số không rất bí ẩn, người ngoài chưa bao giờ được biết đến nó. Ngoại trừ nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu bộ phận an ninh, cục số không chuyên xử lý những việc có liên quan đến các sự kiện siêu nhiên có tên mã là KINCIDNT, e cũng chính là phiên bản XFILES e của Rumani. Kết quả điều tra của hai người thực sự đáng ngạc nhiên. Họ phát hiện ra có một căn phòng bí mật bên dưới tượng nhân sư, trong đó chứa công nghệ ba chiều tiên tiến, có tuổi lịch sử khoảng 50.000 năm. Trong căn phòng bí mật có một cái bàn khổng lồ, cao hơn 1,8 mét. So với con người chúng ta, những sinh vật đã xây dựng nó thời đó có thể được coi là những người khổng lồ. Khi mọi người đặt tay lên bàn, họ có thể nhìn thấy DNA của chính mình trong hình 3 chiều 3D. Các thiết bị khác trên bàn thậm chí có thể cho phép mọi người nhìn thấy DNA của các loài ngoài hành tinh và chúng đến từ ngôi sao nào. Căn phòng đáng chú ý này cũng bao gồm một phòng chiếu, nơi mọi người có thể xem các hình ảnh ba chiều về lịch sử trái đất. Thật đáng tiếc khi thiết bị trong căn phòng bí mật đột nhiên ngừng hoạt động vào khoảng thế kỷ thứ năm sau công nguyên mà không rõ lý do. Dưới căn phòng bí mật còn có 3 đường hầm bí ẩn có hướng thông tới bên trong trái đất và tới Iraq, Mông Cổ, Tây Tạng, Ai Cập. Sau đó, họ hợp tác với người Mỹ để khảo sát các đường hầm này. Thông qua những đường hầm này, họ đã phát hiện ra một căn phòng bí mật ẩn dấu khác ở cao nguyên Giza ở Ai Cập chính là ở dưới lòng đất trong khu vực quần thể các kim tự tháp và tượng nhân sư. Đây có thể là đại điện A Măng trong truyền thuyết. Bên trong có những đồ vật hình phiến đá gọn gàng, số lượng rất nhiều. Giám định của RADU và nhóm của ông đã xác định rằng chúng thực sự là DVD cổ đại có thể chiếu lịch sử thế giới ba chiều, có điều chúng không cần máy chiếu. Sau đó, các phiến đá đã được gửi đến Hoa Kỳ để nghiên cứu chi tiết. Vào năm 2015, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra cách tải xuống 80% nội dung trên phiến đá. Nhưng diễn giải chúng như thế nào lại là một vấn đề khác. Sự thật về trái đất bị thất lạc kể từ năm 2009. RADU đã tổng hợp những khám phá của họ thành sách và xuất bản chúng liên tiếp, mỗi cuốn khi xuất hiện đều gây chấn động quốc tế. Trong bài viết này sẽ giới thiệu tới các độc giả một số nội dung gây chú ý trong tác phẩm Sự thực trái đất bị thất lạc Forgotten Genesis của ông. Khi nhóm của RADU đến đường hầm dưới căn phòng, họ đã gặp Rain, một nhà thông thái đến từ thế giới dưới lòng đất. Rain giới thiệu họ với thành phố Abelos ở trung tâm trái đất. Ở đó có người Aplian, trông giống như chúng ta. Họ có mái tóc nâu bóng mượt, nước da trắng. Vân trắng cao và đôi mắt dài, mỏng. Họ có chỉ số IQ rất cao và có thể giao tiếp với RADU và những người khác bằng tiếng Rumani. Công nghệ của họ cũng rất tiên tiến. Mặc dù hầu hết chúng ta không thể tiếp xúc với họ, nhưng họ cũng có các căn cứ trên mặt đất hoặc nói cách khác là lối thoát hiểm. Bề ngoài của những căn cứ này trông giống như khơi chứa máy bay và chúng thường nằm ở những góc hẻo lánh, không ai để ý. Nhưng một khi bước vào phạm vi của căn cứ, bạn dường như sẽ biến mất khỏi thế giới của chúng ta, điện thoại di động và GPS sẽ không hoạt động. Mặc dù vậy bạn có thể không cảm thấy gì cả. Vào ngày hôm đó, Họ mời RADU đến thăm một trong những căn cứ của họ, hy vọng rằng RADU sẽ là người liên lạc của họ với thế giới mặt đất. RADU rất vui mừng nhận lời. Ở đó, ông đã có một trải nghiệm ba chiều phi thường, nhìn thấy một mặt cắt bên trong trái đất, một kết cấu mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đầu tiên, nói ngắn gọn về công nghệ ba chiều của họ. Thiết bị mà họ sử dụng là một chiếc mũ bảo hiểm đa chiều mặc dù trông mỏng manh nhưng chức năng của nó rất mạnh mẽ. Theo mô tả của RADU, dùng chiếc mũ bảo hiểm này để nhìn là một trải nghiệm ở cấp độ ý thức, không chỉ ở cấp độ giác quan. Lấy ví dụ, xem video bằng công nghệ hiện tại của chúng ta, ngay cả ở chế độ 3D, cũng giống như xem cá trong ao. Bất kể hình ảnh rõ ràng như thế nào, chúng ta là chúng ta, cá là cá, chúng ta có thể phân biệt rõ ràng điểm này. Tuy nhiên, khi nhìn qua chiếc mũ bảo hiểm này, bạn sẽ có cảm giác như mình cũng là con cá trong ao, hòa nhập hoàn toàn vào đó. Bạn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, muốn nhìn chỗ nào thấy chỗ đó, ngay cả những chi tiết nhỏ và thực sự trải nghiệm của cái gọi là thân ở trong cảnh. Thế giới trong lòng đất Trong khi cảm thán, cảnh tượng trước mắt RADU thay đổi nhanh chóng, ông cảm thấy mình đang bay lên rất nhanh. Xông ra khỏi lòng đất, sau đó xuất hiện một hình ảnh kỳ dị, đó là một mặt cắt ngang của trái đất. Nó giống như một quả dưa hấu bị một con dao cắt ra và sau đó toàn bộ thế giới bên trong lòng đất triển hiện trước mắt ông. Ông thấy trung tâm của trái đất là một lỗ đen. Tất cả những thứ khác được sắp xếp theo một cách chính xác trên các đường từ lực do lỗ đen tạo ra. Giống như các kinh mạch của cơ thể con người điều khiển vòng tuần hoàn năng lượng của cơ thể, trái đất cũng có các kinh mạch riêng, nuôi dưỡng sự sống trên trái đất ở các cấp độ khác nhau, và cung cấp dinh dưỡng cho con người chúng ta. Những kinh mạch này rất tích cực và tràn đầy năng lượng. Các nút nơi chúng gặp nhau trên bề mặt rất sáng. Và chúng có ở khắp mọi nơi, rất nhiều trong số chúng ẩn giấu trong rừng và núi và một số có lâu đài hoặc tòa nhà cổ được xây dựng trên đó. Người Ablian nói rằng một số tòa nhà này được họ xây dựng và một số được xây dựng bởi các nền văn minh khác. Bởi vì đây là những đường thông quan trọng từ bề mặt trái đất vào bên trong trái đất tương đương với một cổng ra vào. Có rất nhiều cổng như vậy, thậm chí ở dưới đáy Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, nhưng đó là những căn cứ của người ngoài hành tinh. Ngoài các cổng này, còn có một số điểm vào đặc biệt mà từ đó mọi người có thể kết nối chính xác với các thành phố nhất định trong lòng trái đất. Những điểm vào này còn được gọi là khe hẹp giữa các chiều, bởi vì thế giới bên trong lòng đất ở một chiều không gian khác với thế giới của chúng ta. Vậy thế giới bên trong trái đất là dạng tồn tại gì? RADU nói rằng có nham thạch nóng bên dưới lớp vỏ trái đất. Nhưng khi tới khoảng 2.500 km bên dưới bề mặt trái đất, chúng ta sẽ bước vào thế giới bên trong lòng đất. Ở đó nó trống rỗng, có thể tích bằng sao kim. Nhưng sao kim rõ ràng là có cùng kích thước với trái đất. Làm thế nào để giải thích điều này? Người Aplian giải thích rằng khi vượt qua một độ sâu nhất định bên trong một hành tinh, chúng ta bước vào chiều không gian tinh tế và sau đó lại tiến vào chiều không gian tinh vi hơn. Vì các chiều khác nhau nên khái niệm về không gian cũng khác nhau. Do đó nên khó có thể hiểu được bằng các khái niệm vật lý thông thường. Lịch của người Maya Một ví dụ điển hình về sự tồn tại của thế giới bên trong trái đất là lịch của người Maya. Lịch cổ nhất và quan trọng nhất của người Maya là lịch 260 ngày, được gọi là lịch Yokin. Không ai biết 260 ngày được tính như thế nào, cũng không ai biết lịch Yukin bắt đầu được lưu hành từ khi nào, chỉ biết rằng người Maya đã sử dụng nó từ thổ sơ khai của lịch sử. Điều khó hiểu là người Maya thông thạo lịch đã biết vòng quay của trái đất là 365 ngày từ lâu, nên vào năm 500 trước công nguyên, họ đã tạo ra lịch 365 ngày gọi là lịch hạ áp. Nhưng sau khi có lịch hạ áp, họ không từ bỏ lịch Yokin 260 ngày, mà thay vào đó họ đã kết hợp cả hai để tạo ra một loại lịch kỳ lạ với chu kỳ 52 năm. Nhưng về câu hỏi này, RADU có một câu trả lời khá thú vị. Ông nói rằng 260 ngày thực sự là một chu kỳ năm trong thế giới bên trong trái đất. Vì cách đây không lâu ông đã đến thăm thành phố Oklahoma trong lòng đất. Khi ở đó, ông đã gặp hậu duệ của người Maya cổ đại. Nếu thời đó người Maya thường xuyên tới thế giới bên trong trái đất, thì không có gì ngạc nhiên khi họ sử dụng lịch bên trong trái đất và lịch bề mặt trái đất cùng nhau cũng giống như đồng hồ ở nhiều hành lang khách sạn hiển thị thời gian ở các múi giờ khác nhau. Nói đến đây lại xuất hiện thêm một vấn đề. Nếu thế giới trong lòng đất thực sự tồn tại, cách 2.500 km dưới lòng đất, thì ánh sáng của nơi đó đến từ đâu? Có phải vẫn là ánh sáng từ mặt trời? Không phải. Mà ánh sáng phát ra từ lỗ đen ở chính giữa lòng đất. Đường kính của mặt trời trung tâm trái đất này không lớn, khoảng vài trăm km và cường độ ánh sáng chỉ bằng một nửa so với mặt trời nhưng điều này đủ để chăm sóc tốt cho con người trong lòng đất. Họ không phải lo lắng như chúng ta về gió, sương giá, mưa và tuyết, nơi đó có nhiệt độ ổn định và khí hậu dễ chịu. Đột nhiên, thằn lằn ngón cánh và các loài khủng long khác đã tuyệt chủng từ lâu trên mặt đất bay khắp bầu trời. Chúng trông giống như những thứ được trưng bày trong bảo tàng. Chỉ có kích thước nhỏ hơn một chút. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là mặc dù công nghệ của lòng đất tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ của chúng ta, nhưng nơi đó không có con đập, nhà máy điện hay các dự án công nghiệp nào. Con người sống hài hòa với thiên nhiên. Ở đó, công nghệ cao không phải là kẻ thù của tự nhiên, cũng không phải dùng để chế ngự tự nhiên. Sau đó, hình ảnh đột nhiên biến mất và trải nghiệm kết thúc ở đó. Người Ablian đã đưa chiếc mũ bảo hiểm này cho RADU và nói với ông rằng họ cho ông xem những thứ này vì họ hy vọng rằng ông sẽ giúp công khai một số thông tin quan trọng về quá khứ của loài người trên mặt đất. Sau đó họ còn mời ông tới hai lần nữa. RADU lịch sự rời đi. Trong lòng đột nhiên có lĩnh ngộ khác, một giọng nói nói với ông rằng từ lúc hành tinh này được sinh ra đã quyết định rằng sẽ có một loại sinh mệnh nào đó trên bề mặt của nó để một số linh hồn có thể sử dụng những cơ thể của các sinh mệnh này trải nghiệm những điều cần thiết. Trái đất tương lai Khi RADU trở lại, ông rất vui khi được chia sẻ những gì bản thân đã thấy và nghe với người cố vấn của ông chia sẻ. Những lời nói của người cố vấn về không gian đa chiều khiến ông lại có thêm nhiều cảm ngộ. Theo sự hiểu biết của họ, sở dĩ con người có thể đi đến một chiều không gian khác là vì họ có thể điều chỉnh tần số rung động của mình để phù hợp với chiều không gian đó. Nó giống như nguyên lý đài FM có thể nhận tín hiệu radio. Người cố vấn nói rằng, Trái đất hiện đang trong thời kỳ chuyển đổi sang chiều không gian 4D. Đồng thời, tần số thấp, trái đất cũ trong trạng thái 3D vẫn tồn tại. Quá trình biến đổi này đang được tiến hành và sẽ diễn ra sâu sắc hơn trong khoảng thời gian từ năm 2020-2025. Thời gian tới sẽ có một số xung mạnh năng lượng thiên hà có tác động sâu sắc đến ý thức con người. Nhưng giữa con người trên bề mặt trái đất xuất hiện sự phân hóa. Một số người sẵn sàng nâng cao trạng thái tinh thần của họ, do đó tăng tần suất của chính họ và tiến gần hơn đến 4D. Nhưng đối với phần lớn, việc lựa chọn một cuộc sống trong sáng và thuần khiết không phải là điều dễ dàng. Họ đã quen với cuộc sống tần số thấp và trái đất cũ của thế giới vật chất phù hợp hơn với họ. Hiện nay sự phân hóa này hiện đang tăng cường. Người rõ ràng càng trở nên hiểu rõ. Người dung tục càng thêm dung tục, khoảng cách càng ngày càng lớn. Mặc dù những người bước vào không gian 4D, đến một lúc nào đó sẽ hạ thấp không gian của chính họ và quay lại giúp đỡ những người ở trạng thái 3D, nhưng tất cả đều dựa vào sự lựa chọn và quyết định của chính họ. Người cố vấn suy nghĩ một lúc lâu và cuối cùng nói chúng ta hãy hy vọng rằng có đủ người có thể giúp đỡ người khác. Vậy những người vẫn còn ở chiều không gian hiện tại sẽ đi đâu? Mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem tiếp phần 2 trong chương trình tới để biết câu trả lời nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe video. Hãy nhấn like và share video cho bạn bè và người thân cùng xem